Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em à, đến với ca bóng đá à, Video này mình sẽ không có lên kèo mà mình sẽ à, nhận định chuyên sâu về trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc anh em nhé à, Trận đấu sẽ diễn ra vào 10 giờ tối ngày hôm nay Đấy à, Kèo thì mình đã lên sẵn cho anh em ở ngày hôm qua rồi Kèo giữa Maroc và Bồ Đào Nha Thì thôi mình cũng không cần phải à, lên kèo lại cho anh em nữa thì anh em nào mà tham khảo cũng như là anh em nào uh, muốn uh, đi theo kèo của mình thì anh em uh, trực tiếp nhắn tin qua Zalo cũng như là Telegram nhá mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để tham gia với uh, uh, những uh, bet thủ ở trong nhóm của mình cũng như là chiến đấu với anh em ở trong nhóm trong group của mình sau còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái phần nhận định của mình uh, về uh, Bồ Đào Nha và Maroc à, chúng ta sẽ đánh giá về Maroc trước à, Maroc thì cũng không cần phải đánh giá nhiều khi mà à, thật sự mà nói rằng là Maroc là một đội bóng cửa dưới cũng như là họ được đánh giá thấp hơn hoàn toàn kể từ khi vòng bảng diễn ra à, ở vòng bảng của Maroc thì có Croatia cũng như là Bỉ thì Bỉ là đội bị loại à, một đội bóng đánh giá cao nhất ở cái bảng đó và Maroc là đội bóng loại Bỉ với tỷ số là 2-0 và cũng là đội bóng loại Tây Ban Nha với tỷ số uh, trên uh, chấm luân lưu cho Anh là trên chấm luân lưu cái cách của Maroc đối đầu với Bồ Đào uh, với Tây Ban Nha uh, có thể rằng là anh em chúng ta uh, sẽ nói rằng là có nhiều anh em sẽ nói rằng đó là uh, Maroc họ chơi yếu hơn thì tất nhiên là họ sẽ phải chơi phòng thủ trước Tây Ban Nha đúng không? Tuy nhiên là phòng thủ là một chuyện phòng thủ thì chắc chắn rồi đội bóng nào yếu hơn gặp đội bóng mạnh hơn thì đều phải chơi phòng thủ tuy nhiên Maroc họ lại chơi một cái bài khác nữa đó là họ ờ, khắc chế được cái việc mà Tây Ban Nha kiểm soát bóng đấy Tây Ban Nha kiểm soát bóng rất nhiều tuy nhiên họ lại không tạo ra được cơ hội cũng như là có thể nào mà kết liễu được Maroc ở trong 90 phút cũng như là à, thời gian à, hiệp phụ và cả trên à, đá penalty nữa đấy đó mới là chiến thuật của một đội bóng cửa dưới mà mình nghĩ rằng là anh em nào ngày hôm nay mà có ý định uh, bắt Bồ Đào Nha từ đầu thì anh em nên cẩn thận anh em nhé. Đấy, anh em nên cẩn thận với những gì mà Maroc đã thể hiện cho chúng ta thấy từ vòng bảng cho đến bây giờ. Đó là điều mà tất cả mọi anh em nếu như anh em nào mà muốn đầu tư cũng như là chơi bóng uh, để có tiền ấy thì anh em phải thật sự rằng là uh, xem xét những cái đội bóng cửa dưới nhiều hơn so với là những đội bóng cửa trên đấy và còn với những anh em mà chơi bóng để uh, kiểu uh, xem World Cup thôi ấy thì không không cần phải lên xem kèo làm gì cả mọi người thích ờ, đi kèo nào thích chọn đội nào thì ờ, mọi người cứ theo đội đó thôi đó còn bây giờ thì mình ờ, tiếp tục với phân tích của mình đây là nhận định cá nhân anh em nhé anh em nào mà thấy hay thì anh em thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để uh, những video sau mình sẽ nhận định uh, một cách rõ ràng cũng như là tốt hơn cho anh em uh, Maroc mình nghĩ rằng là trận đấu mà gặp với Bồ Đào Nha này họ cũng sẽ chơi rồi ờ, với lối chơi chiến thuật đó là phòng ngự phản công uh, giống như họ đối đầu với Tây Ban Nha và tất cả các đội bóng khác thôi đó còn quay trở lại với đội bóng cửa trên Bồ Đào Nha có rất nhiều uh, những vấn đề mà mình muốn phân tích cho anh em đặc biệt rằng là vị trí của Ronaldo và cái uh, hướng tấn công của Bồ Đào Nha ở những trận đấu vừa qua anh em nhé. Trước hết là với những trận đấu vòng bảng trước đi. Paraguay, Ghana là hai đối thủ uh, bị Bồ Đào Nha đánh bại ở vòng bảng. Đầu tiên là Ghana, uh, một đội bóng cũng là ờ, đến từ châu Phi. Chúng ta có thể thấy rằng đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha trong trận đấu đấy đó là 4-3-3 và anh em chúng ta có thể thấy đây Đây là những cái cách mà Bộ ba tấn công của Bồ Đào Nha di chuyển anh em nhé Đó là Bruno Fernandes ở bên cánh phải uh, Juan Felix ở bên cánh trái Và Ronaldo là cầu thủ trung tâm Tiền đạo uh, cắm Tuy nhiên những cái cách mà Ronaldo di chuyển thì nó không giống một tiền đạo cắm chút nào cả chúng ta có thể thấy đây tầm hoạt động rất là rộng cũng như là Ronaldo hoạt động theo chiều dọc anh em nhé theo chiều dọc đấy theo chiều dọc đó từ khu vực giữa sân đến khu vực vòng cấm và có một điều nữa là mình muốn anh em để ý như này à, mình cũng là một fan của Ronaldo tuy nhiên thì cái gì cũng thế thôi giới hạn của con người thì cũng phải có và cái việc mà tuổi tác cao cũng là một phần ảnh hưởng đến với phong độ hiện tại của Ronaldo đúng không với việc là Ronaldo anh ấy di chuyển nhiều như thế này thì cái việc mà khi mà Bồ Đào Nha có một tình huống phản công thì rất khó để có thể triển khai bóng khi mà bộ ba tấn công của Bồ Đào Nha họ di chuyển theo con thoi Ronaldo thì di chuyển ở giữa anh em nhé theo đường dọc và hai bên cánh là Juan Felix cũng như là Bernardo Silva nó giống con thoi đúng không anh em đấy nó giống như con thoi đó và Ronaldo di chuyển rất rộng và sức của Ronaldo thì không thể nào mà có thể mà bây giờ mà như thời ở Real Madrid bứt tốc từ khu vực giữa sân đến vòng cấm của đối thủ chỉ trong vòng một phút đến vài giây đúng không rất khó để có thể làm như vậy đó và tiếp đến nữa đó là Uruguay trận đấu mà Bồ Đào Nha đánh bại Uruguay với tỷ số 2-0. Vẫn tiếp tục là bộ ba uh, uh, Bruno, uh, Ronaldo và Felix. Tuy nhiên thì trận đấu này thì uh, Bồ Đào Nha lại chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-3-1-2 theo hình tam giác, theo hình tam giác anh em nhé. Và đáng lẽ ra Bruno sẽ là cầu thủ di chuyển giống như Ronaldo như thế này. Đúng không? đá ở giữa đấy sẽ phải di chuyển giống như Ronaldo như thế này tuy nhiên thì trận đấu đấy Bruno luôn uh, mình không phải là trận đấu đấy đâu mà hầu hết tất cả các trận đấu thì Bruno đều hoạt động ở bên cánh phải là chủ yếu đó và Juan Felix sẽ là cầu thủ hoạt động bên cánh trái đây mới là cái điểm mà khi Ronaldo xuất hiện ở trên sân uh, sẽ làm cho các cầu thủ Bồ Đào Nha họ bị uh, gọi là sao nhỉ uh, khó thể có thể phối hợp với nhau cũng như là khó có thể có những cái đường truyền quyết định lên tuyến trên đúng không lên tuyến trên không có uh, một cái địa chỉ nào cả khi mà Ronaldo di chuyển như thế này và hầu hết tất cả những trận đấu uh, có CR7 tham gia anh em nhé thì CR7 hoạt động hầu hết là như thế này rất ít khi mà hoạt động ở trong khu vực 16m50 trong khi Ronaldo Ờ, được huấn luyện viên uh, Fernando Santos là cho chơi theo kiểu tiền đạo cắm đấy và anh em chúng ta có thể nhìn ba cái hướng di chuyển này của ba cầu thủ tấn công đi nó sẽ là một cái đường vòng cung như thế này và nghiễm nhiên là Ronaldo đang di chuyển trùng với các vị trí còn lại của các cầu thủ tấn công khiến cho Bồ đầu Nha họ rất khó để có thể nào mà triển khai tấn công được đó mặc dù uh, mình nghĩ rằng là đội hình của Uruguay chắc chắn là sẽ không tốt bằng với Bồ Đào Nha đâu và tiếp theo đến nữa đó là một trận đấu mà không có Ronaldo uh, trận đấu vừa rồi đánh bại uh, Thụy Sĩ với tỷ số là 6-1 đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số là 6-1 anh em nhé. đây đây là hướng di chuyển của ba cầu thủ tấn công Vẫn là đội hình 4-3-3 Tuy nhiên uh, Goncalo Ramos Anh sẽ di chuyển nhiều hơn ở khu vực trung lộ Ở, ở khu vực vòng 16m50 Đúng chuẩn với một tiền đạo cắm Mặc dù rằng là với uh, chiều cao Thì uh, Gon, Gonzalo không được đánh giá cao bằng Ronaldo đúng không? Đó, tuy nhiên với cái việc di chuyển như thế này thì uh, nghiễm nhiên rằng là Ramos anh sẽ không di chuyển trùng với các vị trí khác còn lại ở trên uh, uh, tuyến tuyến công của Bồ Đào Nha ví dụ như là Juan Felix hay là Bernardo uh, Bruno Fernandes Bruno Fernandes thì luôn luôn di chuyển ở hành lang cánh phải và trận đấu đấy thì Juan Felix lại chơi uh, tập trung ở khu vực trung lộ nhiều hơn uh, anh được uh, gọi là hoạt động rộng hơn khi mà không có Ronaldo. Khi mà có Ronaldo thì Ronaldo sẽ di chuyển theo cái kiểu bao quát sân nhiều hơn so với việc là di chuyển ở khu vực 16m50 đúng không? Và đây mới là cái cách mà Juan Felix muốn đá cũng như là cái cách di chuyển của Juan Felix nó tốt cho Bồ Đào Nha đến nhường nào anh em chúng ta có thể thấy uh, kỹ thuật có gây đột biến có uh, rê dắt cũng khá là hiệu quả đúng không và vì vậy mà vì sao mà trận đấu với Thụy Sĩ uh, Juan Felix họ anh ấy đã tốt như vậy một kiến tạo này nó có rất nhiều đường kiến tạo cũng như là hầu hết các đường tấn công của Bồ Đào Nha đều có điều địa chỉ anh em nhé đều có địa chỉ đều có địa chỉ để có thể truyền bóng lên và có một cầu thủ ở trong khu vực 16 10 để dứt điểm cũng như là phối hợp theo uh, bài đó đó mới là cái cách mà Bồ Đào Nha giành chiến thắng còn quay trở lại với trận đấu với Maroc đi nhìn một chút về kèo nhìn một chút về kèo anh em nhé ở ờ, hiện tại đang là kèo chấp 0.75 tài là 225 uh, với cái tài thì mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể đầu tư từ đầu có thể đầu tư từ đầu với cái tài 2.25 này uh, nếu như mà Ronaldo trận đấu này uh, không được thi đấu từ đầu thì mình nghĩ rằng là Bồ Nha sẽ uh, chơi lấn lướt hoàn toàn so với Maroc và đặc biệt rằng là Bồ Nha họ sẽ không chơi theo cái lối chơi là kiểm soát bóng đến chết như là Tây Ban Nha anh em nhá và chắc chắn rằng Maroc trận đấu này họ cũng sẽ uh, nhường sân chơi cho Bồ Đào Nha nhiều hơn giống như trận đấu với Tây Ban Nha. Tuy nhiên thì sự khác biệt của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đó là Bồ Đào Nha họ có nhiều cầu thủ có thể gây đột biến hơn so với Tây Ban Nha là chơi theo bài cũng như là kiểm uh, tập trung kiểm soát bóng. Cái việc mà Tây Ban Nha di chuyển ấy đó là di chuyển để có thể kiểm soát bóng nhiều hơn còn đối với Bồ đầu Nha thì di chuyển theo kiểu tìm cơ hội dứt điểm nhiều hơn đó đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em để anh em chúng ta có một cách nhìn tổng quát cũng như là khách quan hơn về trận đấu này để anh em chúng ta có thể đi kèo trong trận đấu này anh em nhé còn tất nhiên rằng là với những cái kèo mà quyết định cũng như là những ờ, cái kèo mà mình chơi thì mình sẽ đẩy trong nhóm sau còn anh em nào mà uh, tham khảo kèo thì anh em có thể xem lại những cái video mà mình đã lên cho anh em vào ngày hôm qua trận đấu giữa uh, Maroc và Bồ Đào Nha anh em nhé còn bây giờ thì uh, hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo và những nhận định uh, chuyên sâu của mình về trận đấu giữa Anh và Pháp nhé